mà sâu đêm anh nhớ về em làm sao anh ngủ được yên ước chi mình không ngăn cách anh ơi em nghèo hai bàn tay trắng em biết đời còn nhiều dấu